tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ. Về ngũ hành, ngũ hành ninh mệnh, đại hải thủy, ngày nhâm tuất, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng Về nạp âm, đại hải thủy, kỵ tuổi, bính thìn, giáp thìn, ngày thuộc hành thủy, khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi, mậu tý, bính thân, mậu ngọ thuộc hành hỏa, không sợ thủy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 trong ngày có các sao tốt như sao minh tinh tốt mọi việc, sao hoạt điệu tốt nhưng gặp thụ tử thì xấu, sao lục hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt hư, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng, sao quỷ Khóc xấu đối với tế tử, an táng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 khiến bản mệnh khó tập trung vào công việc. Thái độ làm việc có phần sao nhãng của bạn sẽ làm ảnh hưởng tới cả những người đồng nghiệp đang hợp tác với bạn. Nếu cảm thấy bị bí ý tưởng, bạn có thể tạm ngưng công việc hiện tại lại và làm một việc gì đó mà bạn thấy hứng thú để giúp cho đầu óc được giải tỏa và thư giãn khi cần. Những ý tưởng sáng tạo sẽ lại đế với bạn nhanh thôi. Thủy thổ xung khắc khiến chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp cũng mang tới cho bạn có chút muộn phiền. Người độc thân vẫn luôn muốn tìm cho mình một mảnh ghép hoàn hảo nhưng mọi chuyện không dễ dàng như bạn nghĩ. Vì vậy, con đường đi tới hạnh phúc của con giáp này vẫn còn khá xa. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, khó tập trung vào công việc, đầu óc sao nhãng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, thái độ làm việc chảnh mẳng ảnh hưởng tới đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 có chính ấn nâng đỡ, cho thấy người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Đây cũng là bước đệm để con giáp này giành được thành quả cho mình, mở rộng con đường thăng tiến trong tương lai. Thời gian này, có thể bản mệnh sẽ được giao những trọng trách mới, đồng nghĩa sẽ có thêm nhiều áp lực. Nhưng đó cũng là một cơ hội để rèn giữa bản thân, phá bỏ giới hạn của mình, nên bạn hãy cứ thoải mái đón nhận và đối mặt. Thổ khí vượng, nên phương diện sức khỏe của con giáp này cũng bị ảnh hưởng, nhất là người có tiền sử bệnh càng phải đặc biệt chú ý. Trước tiên tuổi Sửu cần có chế độ ăn uống lành mạnh, sinh hoạt khoa học, đều độ và sử dụng thực phẩm có lợi cho cơ thể. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có nhiều cơ hội thể hiện năng lực của bản thân. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, giành được thành quả, mở rộng đường thăng tiến,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 ngày 5 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Xem tử vi hàng ngày cho thấy, cục diện ngủ hành tam hợp, dần ngọ tuất trợ vận, người tuổi dần sẽ có nhiều cơ hội để thành công nhờ quý nhân nâng đỡ vận trình. Ngày này chuyện làm ăn suôn sẻ, thuận lợi, tiền bạc kiếm được không mấy khó khăn, lợi nhuận ngày càng tăng tiến. Với người làm công ăn lương, tuy thời gian này bạn khá bận rộn vì khối lượng công việc nhiều, nhưng bù lại cũng có được khoản thu nhập xứng đáng bù đắp cho những vất vả của người tuổi dần trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ khoản thu này mà bản mệnh có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề tồn đọng. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm có vui buồn lẫn lộn. Dù con giáp này và người ấy vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều nhưng giữa hai người vẫn còn tồn tại nhiều rào cản, bất đồng mà chưa hóa giải được. Những cuộc giận hờn, ghen tuông khiến cả hai đều mỏi mệt. Câu quyết cho các tuổi dần Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy,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 quý nhân phù trợ, tí, tuất, hợi. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Nhờ lục hợp che chở, cho nên con đường tài lộc của tuổi Mão vô cùng hanh thông, vượng phát. Tiền tài có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng nhờ những kế hoạch đầu tư đúng đắn của bạn. Bản mệnh càng chăm chỉ, nỗ lực thì càng không lo thiếu thốn tiền bạc, chi tiêu cũng không phải suy nghĩ quá nhiều, Xong, cũng vì mải mê sự nghiệp mà con giáp này lại có phần sao nhãng chuyện tình cảm. Cộng thêm ngũ hành mộc thổ tương xung khiến những hiểm khích giữa bản mệnh và người ấy ngày càng gia tăng. Mối quan hệ luôn ngập tràn căng thẳng do không ai chịu là bên nhún nhường nên quan hệ dần dần trở nên lạnh nhạt. Đối với người độc thân, hãy cố gắng nắm bắt những cơ hội mình đang có. Nếu có sẵn người ưng ý thì cứ chủ động theo đuổi. Chỉ có bạn mới biết được ai là người thực sự phù hợp với mình, nên đừng để người khác quyết định vận mệnh của bạn câu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, đường tài lộc hanh thông, vượng phát. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, tiền tài tăng lên nhờ kế hoạch đầu tư đúng đắn. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, càng chăm chỉ càng không lo thiếu thốn tiền bạc. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, có phần sao nhãng chuyện tình cảm. Tử vi tuổi quý mão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 số 11 và số 54. Màu sắc cát tường, xám, đỏ. Quý nhân phù trợ, hợi, dần, mùi. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi cho thấy, ngày gặp cục diện ngủ hành tứ hình xung, Thìn tuất sử mùi tác động, nhắc nhở tuổi Thìn cần phải kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình hơn, chớ có vì nóng nảy thỏa mãn cơn tức giận của bản thân mà làm hỏng mọi việc trong ngày. Một vài mối quan hệ xã giao xấu đi cũng do cái tính ích kỷ, chỉ thích làm mọi việc theo ý của mình. Ngày này, bạn cũng nên thận trọng với túi tiền của mình. Đây không phải thời điểm thích hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư hay cầu tài. Đặc biệt là người buôn bán kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác, bởi rủi ro có thể gặp phải không thể nào lường trước được. Ảnh hưởng của thổ khí vượng nên sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm. Có thể bản mệnh sẽ thấy hơi khó chịu trong người, ăn uống không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. Nếu tình trạng khó chịu kéo dài bạn nên đi thăm khám để sớm có cách chữa trị kịp thời. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa, cần phải kiểm soát cảm xúc cá nhân của mình. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, chớ để cơn nóng này làm hỏng việc trong ngày.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 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Tiểu nhân có thể xuất hiện trong ngày chủ nhật này do người tuổi Tỵ đang bị thiên quan chiếu mệnh. Vận trình sự nghiệp có vẻ không được suôn sẻ cho lắm, bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ tiểu nhân tìm mọi cách quấy phá, hãm hại. Dù đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu nhưng chúng vẫn tác động không nhỏ đến tinh thần làm việc của con giáp này. Lời khuyên dành cho người tuổi tỵ là nên sốc lại tinh thần, Việc mình mình làm chứ đừng để ngoại cảnh chi phối quá nhiều, công việc chồng chéo lên nhau. Đây cũng là thời điểm mà bản mệnh sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng với mình chứ không đơn giản là làm mọi thứ theo sở thích. Bù lại, có hỏa sinh thổ sẽ bù đắp cho những chú rắn những niềm vui trong chuyện tình cảm cá nhân. Mối quan hệ đôi lứa có nhiều chuyển biến tốt đẹp, cả hai ngày càng xác định vị trí quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình, nên rất trân trọng mối quan hệ hiện tại. Câu quyết cho các tuổi tỵ Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa, đề phòng tiểu nhân xuất hiện quấy phá. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, công việc không suôn sẻ, tinh thần xa sút. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, khó bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, nên sốc lại tinh thần, bỏ qua ngoại cảnh. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy,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 và số 77. Màu sắc cát tường, tím nhạt, hồng. Quý nhân phù trợ, sửu, ngọ, mùi. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Người tuổi ngọ gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọ tốt tương trợ, nên ngày chủ nhật này sẽ gặt hái được khá nhiều thành tựu trong công việc, bạn vẫn luôn cho thấy sự chắc chắn và đáng tin của bản thân mỗi khi đương đầu với khó khăn. Mọi việc khi qua tay bạn đều được giải quyết ổn thỏa, đâu ra đấy. Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn cũng sẽ được cấp trên ghi nhận. Không phải ai cũng có cơ hội tốt như thế, vì thế hãy thể hiện thật tốt cho thấy mình xứng đáng với niềm tin mà mọi người đã dành cho bạn. Rất có thể cấp trên cũng sẽ có ý định bồi dưỡng bạn thành lớp kế cận nhờ những gì bạn đã chứng tỏ. Nhờ có ngũ hành tương sinh, nên người độc thân có đào hoa nở rộ trong nhân duyên của mình. Cơ hội đón nhận tình cảm không phải không có, quan trọng là bạn có chịu mở lòng mình và sẵn sàng cho những điều mới mẻ hơn không mà thôi. Câu quyết cho các tuổi ngọ Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, luôn cho thấy sự chắc chắn và đáng tin của bản thân. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa,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 trong ngày chủ nhật này bị tương phá giáng hoạn, tuổi mùi dễ gặp bất lợi trong quá trình hợp tác làm việc bởi chính những người đồng nghiệp của mình. Bạn có phương pháp và suy nghĩ của riêng mình, đối phương cũng vậy, cả hai lại đều là người có cái tôi cao nên khó tìm được tiếng nói chung. Nếu không sớm tìm được cách dung hòa, bạn còn có thể bị đối thủ cạnh tranh lợi dụng tình hình để châm ngòi thổi gió, tạo kế ly gián tập thể, rồi đổ vấy trách nhiệm lên đầu bạn. Hãy cố gắng trao đổi rõ ràng với đồng nghiệp và tìm ra cách giải quyết hợp lý cho cả hai bên đừng quên hạ thấp cái tôi của mình nhé. Ngày này, chuyện tình cảm của những chú dê cũng không được như ý lắm. Bản mệnh nên chú ý giữ gìn tình cảm gia đình, đừng để cho những khúc mắc trở thành rào cản phá vỡ tình yêu. Người độc thân nên suy nghĩ thoáng hơn, đừng để duyên đến rồi lại đi như vậy. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, dễ gặp bất lợi trong quá trình hợp tác làm việc. Tử vi tuổi đinh mùi,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 Tử vi chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Tam hội cục cho thấy, quý nhân vận của tuổi thân trong ngày này khá vượng. Bạn được tạo nhiều cơ hội thuận lợi trong quá trình làm việc nên dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trước mắt. Mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì bạn tính toán, nên cũng mang tới cho tuổi thân sự tự tin khá lớn. Dù vậy, sự giúp đỡ của quý nhân hay may mắn trong hôm nay cũng chỉ là yếu tố phụ. Quan trọng là bạn luôn có tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ thì không có gì là không thể cả. Hãy cứ tin vào con đường mình đã chọn. Thổ sinh kim còn giúp đường tình duyên vượng sắc, đào hoa nở rộ. Con giáp này nên nắm lấy hạnh phúc cho mình, đừng để mình bỏ lỡ cơ hội để yêu thương. Nếu tuổi thân cảm thấy trái tim mình rung động thì hãy mạnh mẽ đối mặt với tình cảm của mình, chớ để lý trí ngăn cản. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, vượng vận quý nhân, được tạo thuận lợi trong công việc. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, có sự tự tin khi vận trình diễn ra êm ả. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, luôn có tinh thần nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, đường tình duyên vượng sắc,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 màu sắc cát tường, trắng, xanh nhạt. Quý nhân phù trợ, tý thìn, dậu. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 của tuổi dậu. Hải thái tuế nhập cục, dự báo về những hung hiểm mà tuổi dậu phải đối mặt và xử lý trong hôm nay. Bạn suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản nên có thể sẽ đưa ra một vài quyết định không đúng đắn trong chuyện tiền bạc con giáp này hoàn toàn vô tư không mảy may nghi ngờ đến những rủi ro tiềm ẩn sau khi quyết định chi tiền. Sự bất cẩn và thiếu cảnh giác của người tuổi dậu trong ngày hôm nay chính là lý do khiến bản mệnh trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Chỉ một phút lơ là cũng đủ khiến bao tiền bạc, công sức đổ sông đổ bể. Tiền của kiếm từng đồng chẳng dễ gì, do đó bạn phải tỉnh táo, biết mình là ai, cần làm gì nếu không sau này sẽ phải trả cái giá khá đắt đấy. Về vận tình cảm là niềm an ủi duy nhất trong ngày này đối với bản mệnh tuổi dậu. Ngũ hành tương sinh giúp đường tình duyên vượng sắc, vận đào hoa nở rộ, bạn không khó để tìm được cho mình một người để yêu thương. Tình yêu đến một cách tự nhiên, đừng tự trói buộc bản thân bởi những tiêu chuẩn xa rời thực tế. Câu quyết cho các tuổi dậu Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, phải đối mặt và xử lý với nhiều hung hiểm. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa,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 tử vi chủ nhật ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi cho thấy, ngày chủ nhật này, đường thăng tiến của tuổi Tuất rộng mở, có cơ hội phát triển sự nghiệp nhờ thiên ấn soi đường. Bạn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hy sinh một số lợi ích cá nhân để hoàn thành công việc đúng thời gian. Với tinh thần nhiệt huyết như vậy, mọi thứ bạn nhận được đều vô cùng xứng đáng. Thời điểm này, cũng đang là lúc cạnh tranh quyết liệt nên bản mệnh không được lơ là giây phút nào. Đừng tự đánh mất lợi thế chỉ vì chủ quan cá nhân, bởi đối thủ của bạn cũng không phải dạng tầm thường đâu. Hãy luôn tự nhắc nhở mình phải nỗ lực không ngừng nghỉ vì một tương lai tốt đẹp hơn. Phương diện tình cảm của tuất ngày chủ nhật này cũng không có gì phải chê trách trong hôm nay. Với những người đã có đôi có cặp thì hôm nay cũng là thời điểm tốt để bạn hâm nóng tình cảm, giúp tình yêu vốn đã nồng nàn, cháy bỏng thì lại càng thêm cháy bỏng hơn câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, đường thăng tiến rộng mở, nhiều cơ hội phát triển. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho công việc chung. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, đừng lơ là lúc đang có cạnh tranh quyết liệt. Tử vi tuổi nhâm tuất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 và số 77. Màu sắc cát tường, đỏ, ghi. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, dậu. Tử vi chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Ngày chủ nhật này, được thực thần đứng bóng, tuổi hợi có một ngày đón tài lộc hanh thông phơi phới, tiền thu về đầy túi, chi tiêu không phải nghĩ ngợi nhiều. Các nguồn thu đều có dấu hiệu tăng lên, nghề tay trái cũng mang lại doanh thu đáng kể, người làm ăn kinh doanh sẽ càng dễ đắc lộc đắc tài. Không những thế con giáp này cũng có rất nhiều động lực để phấn đấu hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn, con giáp này luôn theo đuổi mục tiêu, chẳng vì chút trở ngại mà chùn bước chân. Tuy nhiên, vì ngày ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm không được tốt lắm. Nửa kia nhiều khi hành xử khá ích kỷ, không tôn trọng cảm xúc của bạn nên tuổi hợi không khỏi chạnh lòng. Thói quen xấu đó cứ lặp đi lặp lại khiến tình cảm ngày càng xa cách. Câu quyết cho các tuổi hợi Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa, đón tài lộc hanh thông phơi phới, tiền thu về túi. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ, các nguồn thu đều có dấu hiệu tăng lên. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc, người làm ăn kinh doanh dễ đắc lộc đắc tài.